bánh xèo ngày mưa nha mọi người rất là ngon luôn bánh Thơm xèo ăn kèm với rau sống dưa leo cà chua và nước mắm bánh Cái tráng nữa bánh tráng quê mình nha mời mọi người ăn đi. mời mọi người ăn chung với mình nha đó nè mọi người thấy chưa miếng bánh xèo này thiệt là đẹp luôn thiệt là ngon luôn trời ở mình đang mưa rất là to nha mọi người đó không xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và hôm nay thời tiết ở quê mình thì đang mưa không khí cũng khá là mát mẻ theo các bạn nghĩ thì thời tiết này thì chúng ta nên ăn món gì cho ngon nào còn mình thì mình nghĩ thời tiết này chỉ có món bánh xèo thôi trời ơi mới nghĩ tới mà cảm thấy là thèm nước miếng của mình đang rất là cháy cháy cháy mình sẽ cùng nhau thực hiện món bánh xèo để review cho các bạn xem nghe nhưng mà món này mình không thể nào làm một mình được để mình xuống mình rủ chị hai mình cùng làm với mình nha và hình như bây giờ bạn cũng đang rất là ngủ bạn ngủ rất là nhiều ngủ nướng rất là nướng thôi đi theo chân mình để xuống kêu bài dạy nào ok các bạn mình đã đặt xong máy quay và bây giờ mình cùng chui lên để thực hiện No! God, please, no! No! No! No! Trời, dài chăng mệt quá nằm một mình chán quá đi Mẹ thua dưới Nó còn như luôn, như thường nằm dài luôn Nó nói trời, tao mày Vậy đi kiếm gì ăn đi đói bụng quá nè Ủa mày mày đói trên lưng dài dài dài dài mệt <laughs> đánh mưa bù đánh mưa bù đi cứu rồi cho chứ chạy làm bánh xe anh đi hay mình làm bánh xe anh đi mà trời mưa về làm bánh xe anh đi nhân là không định nữa nhân là không định nữa đây mà chị <laughs> nhanh lắm từ từ nói lại bình tĩnh nhanh lắm bộ ế dạ Hứa quá chịu nấu bé em ơi Dạ là bánh xèo ăn đi, đi, nhát nhát đi Dạ thôi Vậy là bánh xèo thôi Thúi quá đúng không? chào mọi người, mình đã làm xong một mâm bánh xèo siêu to do hai chị em mình tự làm Rất là ngon và hấp dẫn nha các bạn Đây là công sức hai chị em mình hồi sáng giờ làm, bây giờ mới xong Bánh xèo ngày mưa nha mọi người, rất là ngon luôn Bánh Thơm xèo ăn kèm với rau sống, dưa leo, cà chua và nước mắm, bánh Nên tráng nữa Bánh tráng quê mình nha Đó, ở đây là mình đã chuẩn bị sẵn dĩa và đủ rồi nha mọi người Bây giờ mình bắt đầu ăn review cho mọi người xem nha ngon quá nước miếng chảy ào ào luôn á mọi người thì mà sáng tới giờ bây giờ mới được ăn đây trời ơi sáng giờ làm rất là thèm mời mọi người ăn, đi mời mọi người ăn chung với mình nha đó nè mọi người thấy chưa miếng bánh xèo này thiệt là đẹp luôn thiệt là ngon luôn chưa ăn nhưng mà đã thấy ngon rồi trời nha ơi, bánh xèo đã to ở quê mình thì họ thường ăn à, bánh xèo kèm bánh tráng cuốn chung rau sống dưa leo cuốn chung ăn cho đỡ ngán bánh xèo để mình cuốn cực. một cuốn rồi mình sẽ review cho các bạn xem bánh xèo bây giờ mình sẽ cuốn một miếng rau ăn kèm thêm rau cho đỡ ngán nha mọi người cuốn thêm một miếng dưa leo đó rau sống dưa leo này đó rau sống cuốn lại cuốn lại mình ăn kiểu này chút nha mọi người ngon quá đi mời mọi người ăn chung với chị em mình nha đó cắn một miếng cắn một miếng mình cuốn thêm một miếng rau sống một chấm là say đắm nha mọi người đó, <laughs> ngon cực kỳ luôn nè à. mời mọi người ăn cùng mình nha ăn bánh xèo nhớ lại hồi xưa trời mưa là chiên giang nối má đúc bánh xèo để ăn ngon tơ tái luôn mọi người con quên lối về luôn á Trời ơi, lâu lâu ăn lại món bánh xèo thì là Quéo luôn á mọi người Ngon Bánh xèo này đúc vừa ăn nha mọi người Gia vị nêm nếm rất là vừa ăn luôn nha Gia vị này nêm vô ăn rất là vừa luôn á Cộng thêm nước mắm đây là nước mắm chua ngọt nha mọi người Tụi mình đã tự làm sẵn Cái này là chấm tự làm hết nha. trong này có tôm nha mọi người tôm và giá với lại nấm nữa ừ, mọi người thấy con tôm không ngon lắm các bạn ơi thơm thơm ngon ngon ngọt ngọt nói chung là bánh xèo ăn là hết sấy ăn trúng ngay đợt dịp trời mưa nữa là không còn gì để để nói giòn giòn ăn giòn giòn lùm ăn thêm tiêu giấm nữa rất là ngon luôn ngon như ngoài tiệm người ta bán luôn á mọi người tôm này, có tôm có rau có dưa leo có giá có cà chua đầy đủ tứ nước miếng không ngon quá đi công sức hồi sáng giờ hai chị em mình làm cũng em thành công Anh thêm miếng cà chua nha mọi người ừ. còn thêm miếng dưa leo lần đầu tiên chị em mình làm mấy món này luôn á nhưng mà rất là thành công tại vì hồi giờ làm toàn là mẹ mình làm để mình ăn không ngon lắm luôn á hồi trước cũng có làm nhưng mà chỉ ngồi coi rồi làm một hai cái cho vui còn nay là từ tay làm ra một mâm làm vì đam mê ngon quá ngon nhức nhói luôn á thiệt luôn mọi người hãy làm làm ăn cùng mình nha mọi người vào bếp làm ăn rất là an toàn luôn á ngon quá mọi người ngon quá lâu lâu mà ăn được một mâm bánh xèo này là không còn gì để nói luôn mọi người ăn kèm thêm rau đồ vô leo đồ vô đỡ ngán chứ ăn không cũng rất là ngán vậy ngon vì giàu nhiều ngon quên từ ngữ luôn á Hôm nay mình đã làm và rất là thành công với món bánh xèo này Thành công mỹ mãn vâng. Ok, bây giờ là chị em mình đã ăn xong rồi nha mọi người Ăn khá là no luôn á Nên là bây giờ mình xin uh, kết thúc video tại đây nha mọi người Nếu mọi người cảm thấy yêu thích cái video của chị em mình thì hãy cho mình một like và bấm subscribe giùm mình để ủng hộ kênh của mình nha mọi người cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình bye bye